lòng buổi chiều khi mà lòng tôi đang trầm ngâm Bỗng nhiên gặp thằng cu nhóc từ ngày xưa hả chị qua khóc Tôi vừa mới thấy chị bộ anh đấy Trong tay một ai vui lắm Và người kia có lẽ tôi nhìn nhầm à, Có lẽ ta không nhìn nhầm đâu Tôi nghĩ đúng là cô ấy Và kề vai bước bên người ta rồi Và tôi không muốn nhắc thêm chuyện này nữa Bởi vì có lẽ nó đã là một câu chuyện tôi rất đau lòng Trong không Mình anh với đông trong Không tin em đã thôi đời mong Có hay không lúc em cười Và nói em cần anh Con tim em đã trao về ai Những giấc mơ không về Thì sẽ đi về đâu mà không lý do Và đó cũng là lần cuối mà em ra đi không đáng lo. Kỷ niệm anh để ở đây anh nghĩ chắc là sẽ không đủ Hay là anh cất trong tủ khóa chặt tủ anh cất phía sau Anh nhớ cô gái mắt nâu luôn nhẹ nhàng mà thích mau gỗ Anh nhớ nụ cười cô cổ như bông hoa dưới nước cuối dạ, chiều Tất cả anh để trong tủ khóa chặt tủ anh cất phía sau Chỉ một lần này anh mở để bây giờ anh lại Tại sao không không mình anh với He said không gì để mơ Anh xong đoạn kết trong ơ thời giờ chỉ còn người mới nhớ Đây là bài ca anh viết tặng người con gái từng yêu Để em đã khỏi trong đầu với chỉ đã thành ca khúc nhỏ Và giờ chúc em hạnh phúc nó không thể cũng ra sao Bởi vì cuộc đời của em ra sao thì anh cũng cháo tâm nữa